Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn sắp có biến Bị ông Tổng thúc Nguyễn Văn Nền lập một nhóm để chiến Ở Hà Nội, ông Trọng đã hạ được rất nhiều nhân vật một cách nhanh gọn Trong đó phải kể đến ông Chu Ngọc Anh Tuy nhiên, với thành phố Hồ Chí Minh thì không dễ như vậy Với tất thành cang, ông Trọng mất đến hơn 2 năm mới đưa được ông này vào tù Tuy ông Trọng đã hạ Đinh La Thăng một cách dễ dàng Nhưng ông Thăng không phải là dân gốc miền Nam Quan hệ của ông Thăng ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được vững thì ông đã bị đốn hạ. Còn với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vốn đã mọc rễ lâu năm thì ông Trọng đang bất lực. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang vào tù, một thành quả của ông Nguyễn Văn Nên. Điều kiện của ông Tổng đặt ra với Nguyễn Văn Nên là vào thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nguyễn Thiện Nhân thì phải làm được việc. Đó là xử lý trường hợp Tất Thành Cang. Và ông Nên đã làm được và phần thưởng cho ông Nên là Ủy viên Bộ Chính trị sau đó 3 tháng. Điều đặc biệt là cơ quan bắt ông Tất Thành Cang không phải là Bộ Công an mà là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ việc này, ông Nên được ông Tổng Trọng đánh giá cao. Tuy nhiên, từ sau thành tích tóm Tất Thành Cang cho tới nay, ông Nên không tiến thêm được bước nào nữa. Ông Nguyễn Văn Nên đã gặp phải một nhóm đối tượng thực sự cứng cựa, không gì dễ lật được. Nguyễn Thành Phong sau khi thất hứa với ông Tổng về vấn đề đưa nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vào tù, thì ông này đã bị ông Tổng chút giận. Việc từ chối lời van xin của Nguyễn Thành Phong được xem như cách mà ông Tổng cảnh cáo ông Nguyễn Văn Nên là chớ bất lực, chớ thất hứa với ông. Cũng phải nói rằng ông Nguyễn Văn Nên đã có chút thành tích đáng kể về nắm thành phố lớn nhất nước nước này, thành tích vượt trội hơn so với Nguyễn Thiện Nhân Tuy nhiên, ông nên không làm được gì sau vụ bắt giữ Tất Thành Cang đã làm cho ông Trọng cạn dần sự kiên trì. Sức khỏe của ông Trọng thì có hạn, ngày một già hơn. Không biết ngã bệnh nay mai là việc triệt hạ nhóm lợi ích Sài Gòn thì vẫn chưa tới đâu, làm ông Trọng dường như rất nóng lòng. Dưới áp lực của ông Tổng vào ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Thành phố Hồ Chí Minh với chính ông lại là trưởng ban. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên. Ban này có 15 thành viên bao gồm Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm Phó trưởng ban, Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường trực, Trưởng ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm Phó trưởng ban thường trực. Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban. Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban. Và nhiều các quan chức đứng đầu ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nằm trong ban này. Đây là hình ảnh liệu ban mới này do ông Nên đứng đầu có làm được gì hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Ban này lập ra quyết tâm hạ nhóm ăn đất ở Sài Gòn. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia đánh giá